niềm tin đã mất giọt nước mắt cuốn kia anh chìm sâu tìm về nơi đâu cô đơn đôi chân là trôi giữa bầu trời màn đêm che giấu từng góc tôi khuất lấp phía sau bờ môi tại vì anh thôi yêu say mê nên đôi khi quá dại khờ trong nỗi đau này Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy Mong lung như một trò đùa Anh xin ra tay rút lui thôi Do ai trách ai bây giờ đây Chúng ta không thuộc về nhau Chúng ta không thuộc về nhau chắc không cần buồn chiều mưa anh lỡ xã luôn yêu thương ngày xưa rồi hey, ngày qua cơn mưa bao vây chưa dãy đầu ta em ngày hôm qua con gió theo mây đi vần xa trời xanh sông bao la anh nơi đôi chân mình mơ vơ đang thật có lẽ em đang mê vui bên nhân tình và để anh nhớ nơi nay để anh mơ nơi đâu để anh giao một nỗi buồn trong thơ thờ anh không muốn là bao trong nỗi đau này như một trò đùa Anh xin lỗi ai rút lui thôi Do ai chạy bây giờ đây We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore like we used to do We don't love anymore What was wrong to fall oh, oh, We don't talk anymore không thốt về